Xin chào mọi người, hôm nay à, cả nhà mình đi vô một nông trại người ta nuôi đà điểu á đó. đó, mấy con đà điểu Nó đang ngồi đó, đang đi Mà đợi người ta mở cửa đó, mình mới vô tham quan được Giờ được đi vào trong rồi Der Vogelstrauß hat ja keine Zähne, um die Nahrung zu zerkleinern. Mhm. Er nimmt immer kleine Steine auf. Die Steine rutschen runter in den Magen. In dem Fall dann im Rồi mấy con bên đây là một tuổi các bạn Còn mấy con bên đây là 5 tuổi Mấy con này thì ta đem từ Africa đem về đây Kannst du mit mir nach Hause? Willst du nicht mit mir? Also wir haben hier... Ja. Thôi chẳng nó cắn cái tay luôn nó vô mình cái con kiến đang tới các bạn con nó nó nặng 150 kg con đó là con con đực á con con này nằm là con cái hả con này nó đang nằm đang chuẩn bị đẻ trứng mà Der passt gut auf, dass wir hier nichts machen bei seinen bei seiner Freundin. Lòng của nó thì ồ oh con đực thì lông nó màu đen <laughs> còn cái thì lông nó màu nâu nó còn chuồng kêu mấy con kia đứng nó đợi đi tới các bạn ơi bự hơn 150 kg Not Naturregulierung, aber auch so ein bisschen Beschützer Warum macht sie das jetzt nicht? Diese Linie. Mhm. Ist Grund? Hier sehen wir jetzt schon mal richtig schön den Oberschenkel. Oh, ja. Wie den Unterschenkel so rum. Diesen langen gezeigt haben. mình coi xong rồi giờ mình ra về ha ok xin chào tạm biệt mọi người hẹn gặp lại video tiếp theo nha